អូខេសួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំ Peter ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចាក់ឡាតេអាតខសាយខ្ញុំដំបូងខ្ញុំកាស្ទីមីចាក់ដាក់ចូលតាមខសាយហើយតាមមកកាស្ទីមីក្នុងការរកនេះយើងចរិចពី2ទៅ3ដង going up, jogging picks up. Oh, And we've got Kobe, Starbuck, Peter, Noto, let's go. The same meal, not perfect, but Peter for the beef. Thank you. Okay, let's go. nếu như chắc ở Rosata em muốn có thu lịch nhưng này cho thấy như chắc ở thu lịch vĩnh bếp đố rơm trồn đi square rồi nó cái tao nói dừng vươn vía tám, tám, tóm tám. tầm ở dưới bán Rosata thu lịch sáng